một tổ hợp đô thị độc nhất với diện tích hơn 56,09 ha, được thiết kế theo chuẩn đô thị thông minh, xanh tinh khiết đầu tiên tại Phú Quốc. Tọa lạc tại thị trấn An Thới và phía nam bãi trường, nơi được định vị trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa mới của Phú Quốc. Cách sân bay Phú Quốc 10 km, tương đương 12 phút di chuyển. Cách thị trấn Dương Đông 18 km, tương đương 20 phút di chuyển. Nằm ở vị trí cửa ngõ dẫn vào thị trấn An Thới, Nam Bãi Trường, Mayhem Capital Phú Quốc kết nối vào tuyến đường 975 huyết mạch và các điểm đến nổi tiếng. Cách bãi sau 4,5 km, cách cáp treo Hòn Thơm và bãi kem 6 km. Cùng dừng lại đó, Mayhem Capital Phú Quốc còn là điểm giao thoa hội tụ các điểm đến đắt giá trên con đường tỷ đô chạy xuyên dự án. Liên kề tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp Park Hyatt trong bán kính 4 đến 5 km là khu căn hộ nghỉ dưỡng Reason và khách sạn Intercontinental trong bán kính 7 đến 8 km là khu căn hộ nghỉ dưỡng Queen Winham, khách sạn Pullman và khách sạn Novotel. Đặc biệt, dự án nằm sát trục đường đi bộ ven biển Bãi Trường với chiều rộng 66 m, mang đến sự kết nối hoàn hảo không chỉ cho cư dân mà cả du khách trong nước và quốc tế. Từ đại lộ Bình Minh kết nối Mayhem với quảng trường biển, nơi diễn ra những sự kiện văn hóa giải trí lớn của Phú Quốc, lễ hội pháo hoa, lễ hội biển Nằm ở vị trí trung tâm của các dự án tại Bãi Trường và Nam Phú Quốc, Mayhomes Capital Phú Quốc được bao quanh bởi các tuyến đường chính. Con đường tỷ đô kết nối thẳng vào đại lộ trung tâm dự án đến thị trấn An Thới. Đại lộ Bình Minh kết nối đường DT975 ra quảng trường biển. Đường Trần Hưng Đạo kết nối đường DT975 ra con đường biển. Từ đại lộ Ánh Sao kết nối dự án thẳng ra đường ven biển. Bao quanh bởi chuỗi các khu resort và khách sạn quốc tế, Mayhomes Capital Phú Quốc như chiếc phễu đón trọn nguồn khách cao cấp tại Nam Bãi Trường. Việc tiếp giáp với trục đường DT975, nơi có hơn 4 triệu lượt khách du lịch qua lại mỗi năm, còn giúp Mayhem Capital Phú Quốc đón lượng khách khổng lồ. Nguồn khách từ các quần thể du lịch vui chơi giải trí, đặc biệt nguồn khách từ chính dự án Biển Mayhem Capital Phú Quốc trở thành điểm đến mới độc đáo. Nằm trong bản đồ quy hoạch khu du lịch Nam Bãi Trường 1.000 hecta tại Phú Quốc, Mây Hôm cái biệt hộ Phú Quốc thuộc số ít 6% tổng diện tích đảo Ngọc được cấp sổ đỏ, sở hữu lâu dài. Mây Hôm cái biệt hộ Phú Quốc xuất hiện nổi bật như một thành phố đảo thông minh, tình huyết độc nhất, viên ngọc trai rực rỡ nhất trong chuối ngọc thuộc Nam Bãi Trường, cửa ngõ vào trung tâm thị trấn An Thới, đón trọn tinh hoa du lịch nghỉ dưỡng Mây Hôm cái biệt thự Phú Quốc hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến đắt giá trong tương lai. Mây Hôm cái biệt thự Phú Quốc thành phố đảo nhiệt đới đa sắc màu, vị trí đắc địa, trung tâm kinh tế văn hóa mới của Phú Quốc. Thành phố đảo được đầu tư và phát triển bởi tập đoàn Tân Á Đại Thành.